hưởng có đỉnh cao từ VNPT. Hôm đỉnh ưu đãi trong gói internet truyền hình di động. Trải nghiệm đường truyền internet ổn định, tốc độ cao 100 megabit, tặng kèm thiết bị wifi hay bậc tần phủ sóng wifi thương mại. Giải trí đỉnh cao với gần 180 kênh kiểm sắc, tận hưởng kho phim Galaxy Play với nhiều phim giảm hấp dẫn, chất lượng siêu nét 4K Ultra HD, data tốc độ cao 60GB mỗi tháng, giá trị từ 239.000 đồng một tháng, tiết kiệm 50% ưu đãi so với dùng riêng lẻ. Ông đỉnh, đỉnh cao tốc độ, chọn bộ giá rẻ. Chi tiết liên hệ tổng đài 1800 1466 hoặc truy cập http 2 2 vnpt com vn. Suộc Hôm Đỉnh